Đó là bài toán số 1. Đề bài có nội dung như sau. Cho đường tròn tâm O bán kính R và một đường thẳng D cắt đường tròn tâm O tại hai điểm C và điểm D. Cô cho mình cùng nhau đọc đề và vẽ hình cho cô nhé. Được chưa? Đó, đường thẳng D cắt đường tròn tâm O bán kính R của mình tại hai điểm C và điểm D. Một điểm M chuyển động trên đường thẳng D. Sao cho MC lớn hơn MD và điểm M phải nằm ngoài đường tròn tấm à tấm O. Được chưa? Đó. Tiếp theo, tiếp theo qua M kẻ hai tiếp tuyến MA và MB tới đường tròn tâm O. Trong đó AB là các tiếp điểm. Được chưa? Vâng, đó là toàn bộ nội dung của đề bài. Cô Loan xin phép nhắc lại nội dung của đề bài. Đó là gì ạ? Cho đường tròn tâm mô này, bán kính R. Một đường thẳng D cắt đường tròn tâm O tại hai điểm C và điểm D. Trên đường thẳng D ta lấy điểm M bất kỳ sao cho MC lớn hơn MD và điểm M nằm ngoài đường tròn tâm O. Tiếp theo là kẻ MA và MB là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Được chưa? Vâng, AB là các tiếp điểm. Câu hỏi của đề bài đặt ra đó là gì ạ? Chứng minh đường thẳng AB của mình. Đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định, một